Cứu giới Cứu giới Cứu giới là đại ca Sao lại là ông Là phu nhân Lão la Ông bị thương Công phu vẫn chưa thoái quá chứ quá rồi Mọi người về đây thì ta yên tâm rồi Tam lục và cặp đệ có phải sẽ về ngay không Cái gì Cặp đệ nhà ta và tam lục Vẫn chưa về nhà sao Không phải mọi người cùng đi sao Sao lại không cùng về Đừng dội đừng dội Là thế này trên đường mọi người gặp phải mai phục Lão cũng bị thương Thật sự không dám mạo hiểm tiến thẳng Cho nên mới quyết định chia nhau đi Để họ về trấn quan hệ trước bàn tính lại cho kỹ Là đại ca ông bị thương rồi sao Thương chỗ nào không sao Thật đó đều tại lão Không bảo vệ tốt cho tam lục thiếu gia Đúng rồi Tại sao bà lại sống ở tiêu cục tí hải của ta vậy ờ. Ta cũng bị kẻ xấu bắt Ép hỏi tung tích của Tam Lục Cũng may bạn của Tam Lục tương cứu Mới tới nơi này Tạm thời an toàn Bọn xấu xa thổ phỉ đó Chạy tới chỗ của bà sao Vậy Tam Lục và cặp đệ Trên đường đi Có khi nào xảy ra chuyện không Thiên tiêu Đừng tự mình dọa mình Miền qua, miền qua, miền qua Không sao đâu, không sao đâu Nhưng mà lão la Họ đi về trước chúng ta dài hôm kia mà Sao mà chưa có mặt ở đây Đều tại ta, đều tại ta Tại ta bắt tâm Lục đi nhận chai gì đó Bây giờ ngược lại, ngay cả gia đình cũng không về được Không được, ta nhất định phải đi tìm cặp đệ của ta Được rồi Muốn đi Cũng phải cho lão đi Lão la, vết thương của ông vẫn chưa khỏi Làm sao có thể đi được chứ Đúng vậy lão la, bạn của tâm Lục đã ra ngoài tìm kiếm rồi có lẽ mấy hôm nay sẽ có tin tức Mọi người không cần khuyên ta Người khác đi Ta thật sự không yên tâm Nghĩ tới nghĩ lui Ta đi vẫn là thích hợp nhất Bây giờ ta sẽ xuất phát ngay Hãy để ta đi Sở Nguyệt cô nương cô về rồi sao Tại sao lại là cô Âm hồn không tan Đã lâu không gặp Sở Nguyệt thả Phi đâu Có tin tức gì của cậu ấy không Tả Phi có lẽ đã gặp chút rắc rối Nhưng người không cần lo lắng Ta sẽ khởi hành ngay Thêm một người sẽ thêm được một phần an tâm Không được Ngay cả thân phận của cô ta còn chưa làm rõ được Sao có thể để cô đi tìm tam lục thứ gia chứ Bây giờ sức khỏe của ông rất yếu Cho dù gặp sát thủ cũng không có cách nào đối kháng Đừng nói tới gì Thiên Tiêu và Trần Đại Nương Tay không tức sắc cho nên ngoài ta ra Không còn lựa chọn nào khác Là đại ca Ông vừa về nên vẫn chưa hiểu được tình hình Nếu không phải được sự tương trợ của sở nguyệt và tả phi Bây giờ ta đã không thể đứng đây gặp mọi người rồi à, Vậy được Sở nguyệt Ta tin cô Lần này để tránh việc gặp sát thủ trên đường Ta đã cố tình can dặn hai người họ Về bằng con đường nhỏ trong dạ. núi Được Ta ghi nhớ rồi Sở Nguyệt Mọi người phải an toàn trở về Bốn người Không được thiếu ai cả Đại nương Ta biết tâm tư của người Tin tưởng ta Sở Nguyệt cô nương ờ, ờ, Sở Nguyệt nữ hiệp Ta biết công phu của cô rất giỏi Ta xin cô đó Cô nhất định phải cứu cặp đệ nhà ta Ta xin cô Cô nhất định phải à. cứu con gái nhà ta Cặp đệ Ta nhất định sẽ cứu Vì có thể yên tâm Vì Thiên Tiêu Ta nghĩ duyên phận của chúng ta không chỉ có vậy Có thể nói chuyện riêng với gì không Dì Thiên Tiêu Chúng ta xem như quen biết Ta nghĩ Chuyện ta muốn hỏi gì Dì hiểu rất rõ Quen biết quả thật là đã quen biết Nhưng mà Cô không hỏi thì ta làm sao biết được cô muốn hỏi gì Vậy được Hôm nay ở ngay trước mặt gì Ta hỏi gì Thêm một lần nữa Tập đệ có phải là do gì sinh ra không Đã nói với cô từ lâu rồi Hôm đó ta chỉ ăn nói bậy bà Tại sao cô lại môi móc vậy chứ Cô không thể ta trái nghe ta phải ra sao Ta hy vọng dì hãy nói thật lòng Tại sao cô lại ép ta Sở Nguyệt ngay từ nhỏ đã mất cha mẹ Hai muội muội cũng vì vậy mà đi làm, Mơ ước cả đời của Sở Nguyệt Chính là có thể đoàn tụ với hai muội muội của mình Sở Nguyệt Cô muốn đoàn tụ với muội muội của mình là chuyện đương nhiên Vị Thiên Tiêu đây đương nhiên là chúc mừng cô Nhưng mà sự việc này liên quan gì tới cặp đệ nhà ta chứ đúng không nào Không lẽ cô là Phải Vị Thiên Tiêu nếu như cặp đệ là tinh muội của ta Ta sẽ có chết cũng phải đưa cô trở về bình an Nếu như ta không thừa nhận thì sao Nếu như gì vẫn còn muốn che giấu Sở Nguyệt chỉ là một cô gái Nhiều nhất Cũng chỉ có thể giữ được bạn của Trần Tam Lục Đừng mà Sở Nguyệt Đừng Ta xin cô đó Nhất định phải cứu cặp đệ của ta Vậy được Dì Thiên Tiêu Ta hỏi gì Hy vọng gì hãy trả lời thật lòng Bằng cái gì mà cô lại khẳng định Cặp đệ chính là mùi mùi của cô Cô có chứng cứ không Ta từng nhìn thấy vết châu sai với bàn chân của cặp đệ Không hề khác biệt gì với tinh mù của ta à. Vết châu sa Vết châu sa Ta biết vết châu sa này Sớm muộn gì cũng khiến cặp đệ rời khỏi ta mà Cái còn lại Phải nhờ dì Thiên Tiêu giúp ta giải đáp Của cô thì là của cô Không phải của cô Cô có cướp cũng không cướp được Cô hỏi đi Dì Thiên Tiêu Cái này Dì có gặp qua chưa Hình như gặp qua dạ, Cũng hình như chưa gặp qua Dì suy nghĩ kỹ lại đi Lần đầu tiên dì gặp được cặp đệ Là trong tình cảnh nào Cặp đệ nhà ta Ta vớt nó lên từ dưới sông đó Lúc đó Nó hình như Nó hình như đang mặc Đúng Nó hình như Nó hình như đang mặc một bộ đồ giống như vậy Nhưng bên trên không phải mây Mà là ngôi sao Ngôi sao Ông trời Đa tạ ông Cuối cùng đã để con tìm được hai muội muội rồi Cha Mẹ Hai người trên trời có linh thiêng Có thể yên tâm rồi Bà tỷ muội tụi con Sắp đoàn viên rồi Sở Nguyệt Cặp đệ nhà ta Thật sự là muội muội ruột của cô sao Nó là đứa con mà ta đã nuôi dưỡng suốt mười mấy năm nay Hai mẹ con ta Một bạn sống Là một bạn sống đó Dì Thiên Tiêu Ta cả đời cũng không thể nào quên được Mối ân tình mà dì đã nuôi dưỡng tinh muội của ta Ta không cần ân tình Ta cần cặp đệ nhà ta Ta cần cặp đệ nhà ta Nó là con gái của ta mà Dì Thiên Tiêu Một ngày là mẹ Cả đời là mẹ vì không những là mẹ của cặp đệ Cũng là mẹ của sở nguyệt này Cô nói thật sao Phải tinh muội muội Sở tinh Đôi cặp đệ là sở nguyệt Nó không phải là đứa con ngỗ nghịch của ta Dì Thiên Tiêu Dì ở yên trong nhà nhé con sẽ lập tức đi Đi đón tin muội của con về Không Ta xin cô một gì Dì Thiên Tiêu Dì nói đi Cá tính của cặp đệ Ta hiểu rất rõ Ta đã nuôi nó mười mấy năm Cô nói với nó như vậy Nó tuyệt đối không cách nào tiếp nhận được Hãy để người làm mẹ này Ở bên cạnh nó Nó sẽ tương đối an tâm Ta Ta xin cô đó Hãy để chính miệng của ta Nói cho nó nghe có được không được không Ta xin cô đó Được Ta hứa với gì Trần Tam Lục Đây không phải Trần Tam Lục Ta không phải lô cặp đệ Nhận làm người rồi Cặp đệ à Người ta đâu có nói Là lô cặp đệ đâu Bại lộ rồi, bại lộ rồi Trần Tam Lục Nói đi Ai phái người tới Trần Ánh Trúc Là mẹ ta Giang hồ hiểm ác thế kia Trên đường gặp phải nhiều chuyện như vậy Vẫn chưa học được bài học nào cả sao Sao Quân không nói sớm Quân là ca ca của Cao Phúc Soái Vậy thì bọn ta cũng không căng thẳng như vậy Cặp đệ Cô đâu có để cho người ta cơ hội nói chuyện Không sao Ta được sự nhờ giả của Trần Đại Nương Phải an toàn đưa hai người về trấn quan hỷ Mẹ ta Mẹ ta vẫn khỏe chứ Yên tâm Trần Đại Nương mọi thứ đều khỏe Chỉ là quá thương nhớ cậu Ai Đa tạ Phi Di Đã giúp ta tìm được Trần Tam Lục Cha đang đợi con giết chết hắn Đúng là tên lừa gạt Thì ra là tới đây bắt quản ta Tam Lục Đưa theo cặp đệ tránh đi một bên Chỗ này ta giải quyết Mau lên ừ, Đi mau Xem ra lời hủ vật nói quả nhiên không giả Lời hủ vật nói Ông có ý gì Hữu Dật đã nói mọi chuyện cho ta biết Không còn gì để giấu ta nữa Không thể nào Ông đang gạt ta Ông đang dò la ta Tên tham sống sợ chết kia Mới mấy năm trước đã giấu ta Còn sợ lần này sao Hữu Dật Ta xem huynh là ca ca ruột Huynh lại đối xử với ta như vậy Phi Nhi Nếu con giết chết Trần Tam Lục Cha vẫn có thể tha mạng cho con Mấy năm nay chuyện mà ta làm cho ông ít lắm sao Thí sư diệt tổ Ngươi đừng trách ta không cách sao Hôm nay không phải ông chết Thì là ta dông. Phi Nhi Đã theo ta bao nhiêu năm nay Có lẽ hiểu rất rõ tính khí của người làm cha này Từ đầu tới cuối ông giống chưa từng tin tưởng ta Ta xem ông là nghĩa phụ nhiều năm Ta chẳng qua chỉ là một công cụ giết người của ông mà thôi Nếu đã như vậy Năm xưa khi quyết rửa nhà của ta Tại sao không một nhát giải quyết ta Phi Nhi Giang hồ hiểm ác Lòng người phức tạp Con biết nhiều như vậy Chẳng có ích đối với con Không lẽ làm nghĩa tử của ta Không tốt sao Nhận giặc làm cha Phản bội người thân Ông quả thật là không bãi đãi ta Hôm nay ta dùng cái chết Để an ủi cha mẹ trên trời của ta Ngươi cản ta chết Ngươi cũng vậy Được Vậy ông hãy giết chết ta Giết đi Hãy giết chết ta Ta nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm nay Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy Ơn dưỡng dục bao nhiêu năm nay Hôm nay ta xin trả lại cho ông Nhát kiếm này ta đã trả lại cho ông Nhưng ông giết hại cả nhà của ta Mối thù này ta không thể không báo được là cô Hôm nay ta tạm thời tha cho các ngươi Hôm khác ta nhất định tác thành cho hai ngươi Tả Phi Đừng đuổi theo nữa Tốt quá rồi Đại ma đầu bị đánh bại rồi Tổ Nguyệt cô nương Cô là đại anh hùng Tả Phi Tả Phi Tả Phi quân sao vậy Tả Phi Tả Phi à Tả Phi quân sao rồi Tả Phi Tả Phi Tả Phi Đừng dằn co nữa Hãy đợi phụ thân của ngươi tới cứu ngươi Bà muốn làm gì Cứ xem như là ta đang tịnh tu với ta Để trừ đi mùi máu tanh trên người của ngươi Ý ngươi là sao Cao Phúc soái ta trước giờ luôn quan minh lỗi lạc Không giống như bà Làm mấy chuyện cấu kết kia So với những chuyện đen tối mà cha ngươi đã làm Hắn càng ngày càng đáng sợ hơn nhiều đó Bà không được nói xấu cha ta Tuy rằng cha ta đã đắc tội khá nhiều người trên giang hồ Nhưng cũng không giống bà Bắt cóc con của người khác Một người phụ nữ ác độc con Đứa con của ta Đều tại người cha giết người không chết mắt của ngươi Con của ta vừa mới ra đời Ngươi biết không Ngươi biết không Buông ta ra Đều tại tên ác ma giả tạo đó Con của ta vừa mới ra đời Hắn đã đích thân giết chết con ta nó còn nhỏ như vậy Ta vẫn chưa thể nhìn thấy Bộ dạng nó thế nào Cha của ngươi toàn thân đều là tuyệt học Lại không hề dạy chiêu thức nào cho ngươi Nuôi một đứa con trai vô dụng như ngươi Cha của ta muốn tốt cho ta Mới không dạy võ công cho ta Ông muốn ta tránh xa Sự tranh giành trên giang hồ Cha của ngươi lâu thế rồi cũng không tới cứu người Xem ra Đông Phương bất hối Quả nhiên vô tình Thảo nào năm xưa Hắn lại nhẫn tâm giết chết cốt nhục của mình Cái gì Bà đang nói gì vậy Cha ta chỉ có một mình ta là con trai Con trai của ta chết Bằng cái gì mà ngươi vẫn còn sống Người đàn bà độc ác Không đáng có con Ta không đáng Đông Phương bất hối đáng sao Bất luận cha ta có phải là Đông Phương bất hối hay không Tóm lại Ta không cho phép bà làm tổn thương cha ta Ngươi tưởng Ta chỉ có thể lấy tin từ chỗ ngươi sao Ngươi quên mất Dân yên của ngươi sao Dân yên Chuyện này liên quan gì tới dân yên Gia đình ta không hề có quan hệ gì với dân yên cả Xem ra ta đã nhầm rồi nếu như ta mời dân cô nương tới nơi này Ngươi sẽ không cứng miệng như vậy nữa Ta không cho phép bà làm tổn thương dân y, Bà dám động tới một cộng lâm của dân y, Cho dù làm má ta cũng không tha cho bà Dân y, Một cái tên đẹp vô cùng Chắc hẳn cũng là một đại mỹ nhân Thật không ngờ làn da mịn màng đó Có thể chịu nổi trận roi của ta không Ta xin bà Ta xin bà Không được làm tổn thương dân y. Có chuyện gì cứ xông vào ta có việc xông vào ta Bà đừng làm tổng thương dân yên có được không Ta phải để cho tên nghiệt chủng như ngươi Trước khi chết nhìn rõ Cao hướng thiện là ai Đông phương bất hối Lại là ai Ta phải để hắn ném thử Mùi vị khi người thân rời xa mình Bà đừng làm tổn thương dân yên Ta xin bà đó Ta xin bà đừng làm tổn thương dân yên Dân yên Dân yên của ta Lão gia này nếu như ông không đi xe thì tránh xa một chút đi Ta còn phải làm ăn nữa đó Ta muốn đến hảo tử hương Nếu như trong một ngày ngươi có thể tới nơi Ta sẽ cho thêm ngươi một đỉnh Được thôi lão gia Xin hãy yên tâm Bảo đảm sẽ tới nơi ngay trong một ngày Mời lên xe Xin mời Ông trời à Ông đang cố tình làm khó con sao Ta đã che giấu thân thể của cặp đệ nhiều năm nay như vậy Ngộ nhỡ nếu như nó biết được Nó quán hận con Nó hận con Nó giận con Nó không cần người làm mẹ này Con phải làm sao đây Đừng lo lắng Cặp đệ sẽ không như vậy đâu Sao bà lại biết Cả đêm rồi bà đều ngồi đây khẩn cầu ông trời Ta không muốn biết cũng không được Bà đang lo lắng cho Tam Lục phải không Chị Cặp Đệ là một đứa trẻ hiểu chuyện Nó sẽ thông cảm nỗi khổ của người làm mẹ Bởi vì Cặp Đệ vốn là đứa con ngoan Nó là tâm can bảo bối của ta Ta thật sự không nỡ trả cho người khác Đúng vậy Nếu như không phải Tam Lục ở bên cạnh ta Ta đã không thể chống đỡ đến ngày hôm nay Cặp đệ của ta Ta gả cho lôi tứ hải, Ta chịu biết bao nhiêu quan ức Biết bao nhiêu nỗi khổ Ta cái gì cũng có thể nhịn Nhưng mà Nếu như cặp đời rời khỏi ta sau này ta chỉ còn lại một mình cô đơn lẻ loi Làm sao mà sống đây Bà hãy yên tâm Cặp đệ là một đứa con gái hiểu chuyện Nó sẽ không rời xa khỏi bà đâu Bất luận chuyện gì Cũng không thể ngăn cản tình cảm mẹ con của hai người Sao bà lại biết Cặp Cặp đệ nhà ta là con gái vậy Là La Đại ca Đã đem tất cả mọi chuyện trên suốt chặng đường nói cho ta nghe La Đại ca Gọi Cậu quen miệng quá ha Hai người thân lắm hả Trước giờ ta chưa từng gọi ông ấy là La Đại Ca Ta gọi ông ấy là Lão La Thối Không có bà sao vậy Anh Trúc Tỷ Ta có thể gọi là tỷ chứ Tỷ Nói cho tỷ nghe nhé Cặp đệ nhà ta Vừa dịu dàng vừa dễ thương Vừa hiểu chuyện nữa đó Đúng vậy Cặp đệ là một cô nương tốt Ta cũng thích con bé lắm Cặp đệ nhà của ta Quả thật rất chu đáo Rất được người khác yêu mến Nhưng mà Ta thật sự Không biết sau này nó sẽ gả cho một người như thế nào nữa Đúng vậy Không biết là phúc phận của gia đình nào Lại cưới được một đứa con dâu tốt như cặp đệ Ờ, vậy vậy e rằng không được đâu Ta Ta không dám mở miệng Tỷ à Tỷ đã Tỷ đã cảm thấy cặp đệ nó tốt rồi mà Hãy nhận nó làm con dâu đi Làm con dâu của tỷ được mà Vậy chúng ta Hai tỷ muội có thể thành su gia Chuyện tốt biết dường nào Đừng thấy cặp đệ nó hào phóng rộng rãi Cứ y như một tiểu tử giả vậy Nhưng nó rất dịu dàng Chu đáo Rất hiểu lòng người Tam lục cưới được nó Là do kiếp trước tu đức tốt đó là phúc phận lớn của nó đó Đây là chuyện của tụi nó Người làm mẹ này sao có thể nói được chứ Có gì đâu chứ đúng không nào Với tính cách của một sách tam lục Cho dù trong lòng nó thích Nó cũng không dám nói ra đâu Người làm mẹ đương nhiên phải làm chủ cho nó Ta đã mang phúc phận tốt thế kia nhường cho tỷ rồi đó Ta là người nghĩa khí biết dường nào Bắt đầu từ lúc nào lại trở thành bà mai mối vậy Không phải mai mối gì đâu Người làm mẹ này rất thương con cái Đương nhiên phải tính toán cho con cái rồi Đúng không nào Sau này Cặp đệ làm con dâu của tỷ Hãy yên tâm Nó nhất định sẽ hiếu thảo với tỷ mà Ta sẽ giúp tỷ dạy dỗ nó cho thật tốt Ta vẫn luôn lo lắng Xem ra ta nghĩ quá nhiều rồi Đúng là Tào Thiên Tiêu có khác <laughs> Khả Phi Huynh nhất định phải tỉnh lại Muội còn rất nhiều chuyện Chưa nói với Huynh sở nguyệt Đừng như vậy Không sao đâu Không sao đâu Bây giờ Huynh chỉ cần tịnh tâm bình khí Không cần nghĩ gì cả Mùi biết bây giờ Huynh đang suy nghĩ cái gì Mùi biết tất cả mọi thứ Huynh hãy yên tâm đi <laughs> Lão gia Bệnh của ông vẫn chưa khỏi Cơ thể không được quá lao lực Giờ nghỉ ngơi trước đi Chỗ này có thiếp canh chừng là được Hàng cũ sẽ về ngay thôi Ta phải nắm bắt thời gian Ngâm ra một thứ rượu ngon Lão gia cũng không cần dội như vậy Lão gia Đại phu từng nhắc nhở Rằng không được quá lao lực à, Doanh doanh Canh hôm đó Đã tìm được người kiểm tra chưa Lão gia, ông lo lắng quá nhiều rồi Trong canh chỉ là thêm vài dược thảo giúp ngủ ngon thôi Thật vậy sao Tủ trang của chúng ta không trải nghiệm được nhiều chuyện như vậy nữa Đúng vậy, doanh doanh Có chuyện gì tuyệt đối không được giấu ta Phu nhân Thư của người dạ, dạ. Doanh doanh Có chuyện sao là La Thành gửi đến Hằng cũ bị người truy giết Đành quay ngược về nhà Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy Xem ra những gì La Thành nói không thể là giả được Chúng ta nên dự tính lại Chuyện này chỉ có ta biết bà biết Trời biết đất biết Tại sao người khác lại biết Còn truy sát nó nữa chứ Lão gia Ông đang nghi ngờ thiếp sao sự việc này vô cùng kỳ lạ Ta không thể không đề phòng Lão gia Trước kia thiết đã làm sai Nhưng đã nhiều năm nay như vậy rồi Đối với tủ trang này Đối với gia đình của chúng ta Thiết vốn không hổ thẹn với lòng Đại ca Đại ca Đại tổ Đại ca đại tổ Hằng tử Hằng nghĩa là gì vậy Thì đó Đại ca Sức khỏe của huynh vẫn chưa khỏe đã bắt đầu nghiên cứu loại rượu mới rồi sao Hương thơm hàng cử Là tên mới của loại rượu này Cũng được mời các thúc bá định đoạt đó Đại ca này Huynh nghĩ thật là rất có nhã hứng Cống rượu lần này Vẫn chưa có kia mà Sức khỏe của Huynh lại bất ổn thế này Sau này có thể quản nổi lưu gia tủ trang của chúng ta sao Ta không quản nổi Sẽ giao cho người khác quản Dù sao tủ trang này Cũng phải tiếp tục kinh doanh Kim bài thiên hạ đệ nhất tử Nhất thiết phải tiếp tục duy trì Đại ca Câu nói này của huynh đệ tán thành Nhưng mà bây giờ huynh bị bệnh nặng thế kia Đệ sợ rằng một ngày nào đó huynh đột nhiên ngã quỵ Trong lúc quan mang Đệ muốn tiếp tay Cũng không kịp Lão nhị Lời nói này của đệ không hợp với quy tắc Quy tắc gì mà không hợp Đệ nói cho huynh nghe Tủ trang này là của đệ Đừng ai hồng cho tên tiểu tạp chủng vô danh vô tánh đó Đúng đó đại ca Tuyệt đối không thể đưa cho tên tạp chủng vô danh vô tánh đó Sao đại lại biết được Tiểu thúc Thúc quá hỗn sự rồi đó Câm miệng Đây là chuyện của lão lưu gia ta Một người không họ lưu ai cho phép nói xen vào Không họ lưu Vậy thiếp cũng không họ lưu sao Đại tẩu Chúng ta đi Đi đi Lưu Đinh Lưu Minh này vẫn chưa chết Đại ca Chúng ta họ lưu Đại tẩu họ kim Tại sao lại để đại tẩu chấp quản phương pháp ngâm rượu của tổ trang chúng ta chứ Nói đến cùng Vẫn là muốn lấy phương pháp đó Đúng vậy, chính là vì phương pháp đó Cũng vì tổ trang này Gì mà hằng cũ, hằng cũ này, hằng cũ Tiểu thúc Lão gia Cha ta là cao hướng thiện Là một đại thiện nhân Bà ấy lừa gạt Bà ấy gạt ta Cha ngươi Là Cao Hướng Thiện Chính là tên ác ma giết người Hắn đã chính ta giết chết đứa con vừa mới ra đời của ta Không Cha của ta không phải người như vậy Không phải Cha ta Ngay cả một ngón tay của ta cũng không nỡ làm tổn thương Cha không phải là người như vậy Không phải là thật Hắn không những giết chết con của ta còn giết chết cả sư phụ đã nuôi dưỡng và truyền thụ võ công cho hắn Cha Số cuộc cha là ai Số cuộc cha là Cao Hướng Thiện hay là Đông Phương Bất Hối Nói cho con nghe đi cha Cha Số cuộc cha là ai Hai hôm trước Chuyện bỏ thuốc vào chén thuốc của đại ca Có phải ông làm không Là ta thì sao hả Không phải là ta thì sao hả Nè vợ của ta Người ta kim doanh doanh vì chuyện này Đã kêu trên trời dưới đất cả nhà bịch kín điện. Bây giờ bà nhắc lại chuyện đó muốn làm gì đây Lỡ Lưu à Thiết chỉ muốn tốt cho ông thôi Thiếp sợ ông làm hỏng chuyện Ông nói xem Ông làm như vậy Ông chủ cao có biết không Hả Bà cứ đợi mà xem đi Đừng hút nữa mà Tuyệt đối không được làm trái ý của ông chủ cao Nếu như làm trái ý của ông ấy Hai chúng ta cũng chỉ có thể bò mà đi ra thôi Bò mà đi ra Khiên đi ra thì có Vợ à, bà hãy xem cho kỹ Vài hôm nữa Sẽ có động tĩnh lớn hơn đó Ông chủ cao đó đã phái người qua đây Bàn bạc xong mọi chuyện rồi Bà đó Cứ đem mọi chuyện bỏ hết vào trong bụng đi Bà hãy đợi mà làm bà chủ của tử trang đi Bà chủ Bà chủ này thiếp đã mong chờ biết bao nhiêu năm rồi Thiếp nhớ ra rồi Lão Đinh Ông đã dựng một căn nhà bên ngoài Nuôi một bà vợ khác đúng không Đại ca của ông còn sống ở đây Ông không sợ sao hả Không xong rồi không xong rồi Xảy ra chuyện lớn rồi Tôi 无半点差别。楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此一世。云野和娘一样的背影。吉你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说。吉弟，吉弟，不是，我求求你。 不要这样的惩罚我了，好吗？玉言，对不起。你给我挺住！不是，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师傅。主任，我什么都没有。陈三爷，我只喜欢你，我也要你只喜欢我。 好花生啊，是要早生贵子。老爷，没看见，没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你了。楚月大姐，左贝大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。